Thưa quý vị, bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh bằng các biện pháp trang bị bên ngoài như đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể lực, thì cách thiết thực nhất là nâng cao hệ thống miễn dịch bằng cách bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Trong đó, sản phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong thời điểm này, bởi đây được xem là thực phẩm có chứa nhiều kháng thể tự nhiên. Thông tin bạn cần trong ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn thương hiệu TPBS có thành phần sữa non đến từ New Zealand – Alpha Lipid Lifeline của New Image Việt Nam. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền khoa học dinh dưỡng và y học, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu hơn về việc thu gom, bảo quản và sản xuất sữa non thành phẩm. Đây là chế phẩm dinh dưỡng cung cấp nhiều kháng thể giúp cho con người nâng cao hệ thống miễn dịch và bổ sung nhiều dưỡng chất được nhiều khách hàng tin dùng hệ miễn dịch của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố từ môi trường ví dụ như là thực phẩm không an toàn rồi à, môi trường à, nhiễm bẩn và stress căng thẳng lo âu làm cho hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu vì vậy mà với sữa non có bổ sung thành phần kháng thể thì sẽ giúp cho à, hệ miễn dịch của chúng ta được tăng cường gia tăng sức đề kháng và có thể tăng khả năng chống chọi lại với bệnh tật một trong những sản phẩm có thành phần sữa non được người tiêu dùng đánh giá cao đó là Alpha Lipid Lifefly được công ty New Imit Việt Nam nhập khẩu từ New Zealand. Đây là sản phẩm hỗ trợ rất tốt, làm tăng dưỡng chất và sức đề kháng cho người bệnh cách đây hơn 4 năm sức khỏe của mẹ tôi gặp rất nhiều những cái ờ, cái vấn đề tôi cũng muốn là mình cần có một cái ờ, giải pháp nào đó ờ, cho mẹ của mình cải thiện hơn chính vì vậy cho nên là tôi quyết định sử dụng cái sản phẩm này cho mẹ và thật sự bất ngờ là sau một lon đầu tiên thì vấn đề dạ dày của mẹ cải thiện rất là tốt trong sản phẩm Alpha Lipid Lifeline có chứa yếu tố tăng trưởng và phospholipid protein, vitamin và khoáng chất, yếu tố miễn dịch, kháng thể, canxi, góp phần vào việc phát triển thể lực và trí lực cho cơ thể con người, hoàn thiện hệ miễn dịch chống các yếu tố gây hại và bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Phụ nữ mang thai hoặc là người già hoặc là những người bị bệnh mãn tính thì sữa non sẽ giúp cung cấp à, những vitamin và khoáng chất thiết yếu để giúp duy trì ổn định sự trao đổi chất, đồng thời là tăng cường thêm kháng thể. Tại Việt Nam vài năm trở lại đây, New Image Việt Nam là thương hiệu kinh doanh các dòng sản phẩm có thành phần sữa non quen thuộc được nhiều người dân tin dùng với sản phẩm chủ lực là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline. Hiện sản phẩm này đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và đạt nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng và top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương.